anh em rất là bị mất cái tiền like đó và anh em nhiều khi anh em tính trên dưới tài xỉu của anh em lại bị lỗ like thì anh em biết AFF Cup này rồi nó chấp rất là cao và cái tài xỉu của nó cũng cao thì anh em nằm trên nằm tài thì rất là dễ anh em bị lỗ like nhiều khi ra tài mà trên nó lại thua rất dễ bị lỗ like mình khuyên anh em đăng ký một cái trang cái đó là mình chân thành tới anh em đăng ký một cái trang anh em có thể chơi được những cái mã kèo trên nè trên ăn phải không còn tài xỉu thì anh em chỉ vào rung thì anh em sẽ ăn được hai cái mã kèo còn anh em mà đánh trên dưới tài xỉu từ đầu trận thì cái đó là anh em rất là dễ bị lỗ lai hoặc là thua kèo nhiều khi anh em chơi ở ngoài mà nó còn lại có mã kèo cho anh em ăn 8 nữa chứ không phải là cho anh em ăn chín ăn đủ thì trong trang anh em chơi nhiều khi anh em đánh một mà anh em ăn tới một chấm mấy cái đó là cái vấn đề mà anh em cần đăng ký một cái trang để anh em chơi chứ anh em chơi ở ngoài thì anh em rất là nhiều người đã nhắn tin cho mình anh đang chơi ở ngoài ăn được có 8 nhưng mà ngoài trong trang của mình thì cho anh em ăn đủ thì cái đó là cái vấn đề anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi chứ anh em không chơi ngoài để ờ, cho người ta ăn cò anh em trên đầu trên cổ nha mình sẽ vô thẳng cái vấn đề là bình luận nhận định cái trận Việt Nam và Lào cho tất cả anh em đây hiện tại là cái trận Việt Nam và Lào diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 21 tháng 12 nha anh em thì hiện tại anh em cũng thấy rồi Ờ, các bảng của Việt Nam với Lào gồm có Malaysia và Myanmar và Singapore thì cái trận 5 giờ là Malaysia gặp uh, Myanmar thì cũng chấp hơi cao nha anh em. Rồi anh em cho anh em xem cái thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy thằng Lào này cái thành tích 10 trận gần nhất của thằng Lào nó chỉ thắng được đúng hai trận trước uh, Mongolia và Brunei với tỷ số 3-0 thì còn trong những trận đó thì Lào toàn thua để thua tới 7 trận và để hòa một trận trước ờ, Bangladesh nha anh em thì trong khi đó thành tích bên phía đội tuyển Việt Nam thì anh em cũng thấy rồi trận giao hữu vừa rồi Việt Nam với Philippines thì Việt Nam cũng đã ăn với cái tỷ số 1-0 ở trên sân nhà và trước đó nữa thì Việt Nam đã thắng với cái tỷ số 2-1 trước câu lạc bộ Dortmund còn những trận trước thì Việt Nam toàn thắng anh em thấy Việt Nam chỉ để thua hai trận trong cái à, lượt đấu vòng loại World Cup nha anh em. Thì Việt Nam anh em thấy đấu gặp thua Oman và thua Úc, Australia là Úc. Thì anh em thấy thua những cái đội bóng mà hoàn toàn là đứng đầu châu Á rồi. Thì Việt Nam thua thì anh em cũng không có vấn đề gì mà để trở ngại. Còn những cái trận Đông Nam Á này Việt Nam hầu như là Việt Nam đang đứng nắm chùm cái Đông Nam Á với thằng Thái Lan thì anh em cũng biết những cái trận này anh em nên nằm cái mã kèo Việt Nam nhưng mà nó chấp hơi cao thì anh em có thể vào trên mà tài xỉu thì anh em chờ đến rung thì nó lại hợp lệ hơn thì cái đó mình khuyên anh em đăng ký cái trang để anh em chơi được những mã kèo đó chứ anh em trên mà anh em đánh thêm cái tài nhiều khi nó ăn hay không thì anh em lại thua đủ hai mã kèo mà anh em không gỡ lại được nha thì trong cái lịch sử đối đầu anh em cũng thấy Việt Nam toàn thắng Lào với cách biệt từ hai bàn đổ lên đây Trận gần nhất là à, ngày 6 tháng 12 2021 là trận đó AFF Cup Việt Nam gặp Lào ăn với cái tỷ số là 2-0 nha nè. Thì mình cho anh em xem cái trận gần nhất của Việt Nam gặp Lào là bao nhiêu. Thì hiện tại bên phía Lào có một cái cầu thủ là đang đá cho câu lạc bộ hạng nhất Pháp nha anh em thì cầu thủ đó chỉ có một mình cầu thủ đó là hay thôi thì cũng không thể gánh tem được anh em thấy cái trận đó thì Việt Nam đã công Nguyễn Công Phượng rồi nó vào phút 26 là có một bàn thắng này nè phút uh, ờ, 55 thì Phan Văn Đức ghi thêm một bàn thắng nữa thì thẻ thì cũng rất là ít anh em tầm 4 thẻ thì anh em có thể vào cái mã rung thẻ được nha còn góc góc thì anh em biết rồi chỉ có một mình Việt Nam cầm bóng thì anh em có thể vào cái mã kèo Việt Nam chấp góc cũng được cái mã kèo này mình thấy thì hợp lý cho anh em hơn đó là cái những cái lịch sử trong cái trận đấu gần nhất của Việt Nam và Lào thì anh em nào mà đang xem á còn cái tỷ lệ kèo tỷ lệ kèo thì anh em cũng thấy đây đây là cái tỷ lệ kèo mà Việt Nam chấp tới 2,5 và tài xỉu 3,5 nếu mà cái trận này anh em nằm cái mã kèo trên thì ổn áp cho tất cả anh em còn kèo tài xỉu anh em nên đánh rung cho mình nha nên đánh rung thì anh em có thể lót là cái mã tỷ số 10 hoặc 20 cho Việt Nam để anh em phòng ngừa cái trận mà này Việt Nam nó sẽ ăn 20 thì anh em đánh kèo trên cái tỷ lệ anh em thua rất là cao thì anh em có thể lót được cái mã tỷ số 20 hoặc 10 cho mình nha thì thằng Thảo này thằng Lào này nay nó cũng có cái đội hình trẻ lên rất là tốt anh em đội hình trẻ lên rất là tốt thì trong khi đó cũng vẫn có một cầu thủ đang ở Pháp cầu thủ này đang đá cho câu lạc bộ bên hạng nhất Pháp thì cũng có cái những pha bứt tốc rất là hay thì anh em cứ vào cái mã kèo Việt Nam nhưng mà anh em vào lót thêm cái mã tỷ số là 20 hoặc 10 cho Việt Nam cho mình nữa còn kèo tài xỉu anh em nên đánh rung nên đánh rung nha nè thì anh em nào đang chơi bên ngoài mình khuyên anh em từ đầu video rồi anh em nên đăng ký một cái trang để anh em vô kèo có thể ăn được nhiều mã kèo hơn ở bên ngoài anh em đánh chỉ những cái mùa AFF Cup này anh em đánh là rất là dễ bị lỗ lai và anh em từ lỗ lai tới thua hai mâm chứ anh em không có đường mà anh em kiếm lời được nha đó là cái vấn đề mình khuyên anh em nên đi đăng ký một cái trang để anh em vào trong nhóm chơi cùng mình để kiếm lợi nhuận từ nhà cái nha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 và anh em cho mình thêm một lượt like thì đến đây mình kết thúc video thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau